trong bối cảnh Moscow tăng cường hoạt động phá hủy các cơ sở năng lượng trước khi mùa đông tới. Thị trường thành phố Zhytomyr cho biết một số vụ tấn công tên lửa của quân Nga đã đánh sập nguồn cung cấp điện và nước của thành phố hơn 260.000 dân. Kirilo Timoshenko, một cố vấn của Tổng thống Ukraine tuyên bố hai vụ nổ đã làm rung chuyển và gây thiệt hại nghiêm trọng tại một cơ sở năng lượng ở một thành phố triệu dân Dnipro. Cũng có các thông tin ghi nhận về việc các cơ sở cung cấp điện ở thành phố Kharkiv bị tấn công. Đây là thành phố có 1,43 triệu dân và nằm gần biên giới với Nga. Còn tại thành phố cảng Mykolaiv, miền nam Ukraine, một nhân chứng chia sẻ với hãng tin Reuters rằng đã nghe thấy ba tiếng nổ lớn vào đầu ngày 18 tháng 10. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga tấn công nhằm vào dân thường và các công trình dân sự trong ngày 18 tháng 10, một ngày sau các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử vào thủ đô Kiev. Ukraine đang nằm dưới làn đạn của đối phương. Họ tiếp tục tấn công chúng tôi. Ông Zelensky viết trên Telegram. Moscow đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của nước này đang tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở tầng ở trên khắp Ukraine bằng vũ khí chính xa cao. Việc nhắm vào cơ sở tầng năng lượng được cho là đòn trả đũa sau vụ đánh bom ở cầu Crimea ngày 8 tháng 10. Các vụ tấn công diễn ra vào ngày 18 tháng 10 sau khi Mỹ cảnh báo sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ thủ đô Kiev của Ukraine bị tấn công bằng UAV. Thư ký báo chí Karine Zembrizi tuyên bố Washington cực lực lên án các cuộc tấn công bằng UAV mà Mỹ cho là Nga gây ra vào ngày 17 tháng 7. Nga tấn công dồn dập khắp Ukraine, thủ đô Kiev bị tấn công bằng UAV, Ukraine tiến quân rất chậm ở vùng Donbass, Nga, Ukraine trao đổi tù nhân. EU sẽ huấn luyện lính Ukraine tại châu Âu, lý dọa trừng phạt Nga sau khi Kiev bị tấn công bằng UAV. Tình hình chiến sự Sau những đòn phản công mạnh buộc quân Nga phải rút lui như ở tỉnh Kharkiv, đặt tiến quân của lực lượng Ukraine ở vùng Donbass, miền đông Ukraine đang chậm dần và gần như dừng lại. Trong những ngày gần đây, quân tiếp viện của Nga đang được dồn lên tiền tuyến với ý định phản công nhằm ngăn chặn đường tiến quân của Ukraine, theo tờ The New York Times. Hiện lực lượng Nga đang chiến đấu ở hai mặt trận, một là ở các chiến trường mà quân Nga tiến đánh kể từ tháng 4, bao gồm vùng Donbass, hay là ở các chiến dịch tấn công khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev bằng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái UAV. Ngày 17 tháng 10, Nga tiếp tục tấn công khắp các khu vực Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày 17 tháng 10, quân Nga có 9 cuộc tấn công tên lửa, 39 cuộc không kích, 30 lượt khai hỏa tên lửa phóng loạt MLRS vào nhiều khu vực ở Ukraine, hãng thông tấn Urinform cho hay. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hơn 25 khu dân cư phải hứng chịu các cuộc tấn công của quân Nga, bao gồm thủ đô Kiev, thành phố Zaporizhia, các làng Kozachalopen, Silesia, Krasnohikika, Tani, Soleda, Marinka, Lilohka. Quân Nga đã sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa phòng không và máy bay không người lái SH AHED-136 để tấn công vào các khu vực này. Thủ tướng Ukraine ông Denis Miho cũng cho biết Nga đã nã tên lửa vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở tỉnh Kiev, Niprov Bichov và Sumi. Đơn cử, sáng ngày 17 tháng 10, Nga tấn công vào tỉnh Sumi, bao gồm các khu định cư như Velika Pisarika, Krasnopilia, Salihin, khiến 5 người chết và 14 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga ở các khu vực tại tỉnh Donetsk như thành phố Bakhmut, Marinka, Krasnohikika, Langspern, Pobieda. Về phía Nga, ngày 17 tháng 10, quyền phó tỉnh trường Kherson do Nga bổ nhiệm ông Kirill Simusov cho biết các lực lượng Ukraine đã mất 9.800 quân và 1.590 thiết bị, bao gồm 320 xe tăng, 542 xe chiến đấu bọc thép, 36 chiến đấu cơ và 7 máy bay trực thăng ở tỉnh Kherson trong 6 tuần qua, hãng thông tấn tass hay Ông Simusov cho rằng các báo cáo mà Ukraine đưa ra về thành công và tổn thất của quân Ukraine ở Kherson là không đúng sự thật đồng thời khẳng định tình hình ở khu vực này đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Nga. Tối ngày 17 tháng 10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, trong ngày 16 tháng 10, lực lượng Nga đã tấn công hai sở chỉ huy Ukraine ở khu định cư kiểu đô thị Voronezh ở tỉnh Kharkiv, phá hủy 6 kho đạn ở các tỉnh Kharkiv, Donetsk, Kherson và Mykolaiv, theo TASS. Ông Konashenkov cũng cho biết Nga đã tiếp tục tấn công bằng vũ khí chính xác phóng từ trên không và trên biển, nhằm vào các đồn chỉ huy quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông khẳng định tất cả các mục tiêu đã bị nhắm trúng. Theo ông Konasenkov, quân Nga đã ngăn chặn Ukraine tiến công nhằm vào tuyến phòng thủ của Nga tại tỉnh Kherson và đã loại bỏ 100 lính Ukraine. Ở hướng thành phố Lysychan của tỉnh Luhansk, Nga cũng đã đẩy lùi các cuộc tiến công của Ukraine nhằm tiến vào khu định cư Sai Apopka thuộc tỉnh Donetsk. Quân Nga đã loại bỏ 50 lính Ukraine, 6 xe tăng, 2 xe bọc thép chiến đấu và 4 xe bán tải. Ở hướng thành phố Kupian, tỉnh Kharkiv, Nga đã tấn công hai lữ đoàn cơ giới hóa của Ukraine, loại bỏ 160 quân, 4 xe bọc thép, hai khẩu pháo. Ở thành phố Mykolaiv, tỉnh Mykolaiv, Nga cũng đã phá hủy một kho nhiên liệu, một cơ sở sửa chữa vũ khí của Ukraine. Ông Konashenkov nói thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 9 UAV Ukraine và đánh chặn 21 tên lửa HIMARS và Olkha, hai tên lửa tốc độ cao chống bức xạ HARM trong ngày 16 tháng 10 đã cáo buộc lực lượng Ukraine đã pháo vào Cộng hòa tự xưng Donetsk 27 lần với 119 quả pháo vào các thời điểm trước 2 giờ chiều ngày 17 tháng 10. TASS đưa tin, theo dữ liệu của Văn phòng Cộng hòa tự xưng Donetsk, thành phố Donetsk bị bắn 11 lần, với 49 quả pháo cỡ nòng 152mm và 155mm. Hầu hết các cuộc pháo kích nhằm vào quận Kabisev, Petrovsky, Kivsky và Pirovsky. Các diễn biến khác, ngày 17 tháng 10, 108 phụ nữ Ukraine đã được thả sau khi Nga và Ukraine trao đổi tù nhân. Urinform dẫn lời tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho hay. Ông Andriy Yermak cho biết đây là cuộc trao đổi tù nhân toàn là nữ đầu tiên của hai bên. Ông nói rằng những tù nhân này thuộc nhiều đơn vị, trong đó có 35 người thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, 32 người của lực lượng hải quân. Cũng trong ngày 17 tháng 10, quyền lãnh đạo Cộng hòa tự xưng Donetsk do Nga bổ nhiệm ông Denis Pusilin cũng thông báo đã có cuộc trao đổi tù nhân với Ukraine để đổi lấy 110 người Nga đang bị bắt giữ, hãng thông tấn TASS đưa tin. Ông Pusilin cho biết, chúng tôi chủ yếu trao trả phụ nữ cho Kiev. Chúng tôi mang về 80 thủy thủ dân sự bị Ukraine bắt làm con tin. Ngoài ra, 30 quân nhân của Cộng hòa tự xưng Donetsk, Luhansk và các khu vực khác của Nga cũng được trả tự do. Ngày 17 tháng 10, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu, EU đã đồng ý đưa ra các biện pháp mới nhằm hỗ trợ Ukraine trên chiến trường, bao gồm huấn luyện lính Ukraine và tài trợ tiền mua vũ khí, theo The New York Times, trong cuộc họp tại Luxembourg, các bộ trưởng đồng ý trích từ Quỹ Hòa bình châu Âu khoảng 490 triệu USD để trả cho các nước EU vì đã viện trợ quân sự cho Ukraine. Bên cạnh đó, các bộ trưởng còn đồng ý về kế hoạch huấn luyện hàng ngàn lính Ukraine trên lãnh thổ các nước EU. Đây là lần đầu tiên việc huấn luyện lính Ukraine diễn ra ở khu vực này. Theo đó, lính Ukraine sẽ được đào tạo nhiều mảng, bao gồm kỹ năng bắn tỉa và vận hành các hệ thống vũ khí hiện đại mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngày 17 tháng 10, Thư ký báo chí Karin Jean-Pierre cho biết Mỹ sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về việc gây ra tội ác chiến tranh sau khi Kiev, Ukraine bị tấn công bằng nhiều máy bay không người. Lái, UAV khiến 4 người trong một tòa chung cư thiệt mạng, hãng tin Reuters cho hay. Bà Jean-Pierre cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine lâu nhất có thể, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ áp trừng phạt lên Nga, buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh. Tối ngày 17 tháng 10, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cáo buộc lực lượng Nga dùng UAV tấn công vào khu chung cư ở Kiev, khiến 4 người dân thiệt mạng và công tác cứu hộ ở khu vực này đang diễn ra, theo hãng thông tấn Uniform. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko cho biết, trong số 4 người thiệt mạng có một phụ nữ mang thai 6 tháng. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công này. Ngày 17 tháng 10 năm 2022, điểm nóng giao tranh chuyển về Donbass, nghe nói việc NATO xen vào xung đột Ukraine không ảnh hưởng mục tiêu của Moscow